À, xin chào ở ờ, trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị ờ, em mình đó là chúng ta cách tùy chỉnh cái nút đặt hàng nó trở về một cái đường link bên ngoài hoặc là trở về cái phần chat ở trên Facebook ví dụ như sau là khi anh chị bấm vào phần là sản phẩm đúng không ví dụ tôi bấm vào sản phẩm này khi các bạn bấm vào phần là thêm dõi hàng thì nó sẽ chuyển về phần check out bấm vào đây Đấy, nó sẽ chuyển về phần phần phần phần check out đây rồi thì tuy nhiên bây giờ tôi muốn làm như sau này tức là khi tôi muốn bấm vào phần à, phần vào thêm giỏ hàng này Đấy, bấm vào phần thêm thêm giỏ hàng thì bấm vào nút này đúng không thì nó sẽ trở về một cái đường link nào đó đường link à, bên ngoài hoặc là đường link à, sản phẩm đó thì để làm cách này thì chúng ta làm như sau đầu tiên là các bạn hãy truy cập vào uh, website của mình và phần cài đặt plugin nhé và plugin này sau đó anh chị em mình gõ cái từ khóa đó là redirect này on AutoCAD for WooCommerce thì các bạn bấm vào phần cài đặt giúp tôi. Sau đó là các bạn bấm vào phần kích hoạt cho tôi. Rồi sau đó các bạn kéo xuống vào phần plugin để chúng ta xem những plugin chúng ta đã cài đặt. Đây plugin có tên là Redirect on AutoCAD đây thì các bạn bấm vào phần setting cho tôi để chúng ta thiết lập cho cái à, cái plugin này. Đầu tiên là ở phần sản phẩm là các bạn bấm vào phần đây mở ra như này. Đó. Rồi họ bảo chúng ta có bật redirection không đó tức là chúng ta bật bấm tích vào đây ok redirect page là chúng ta trỏ vào page nào đó trở vào trang chủ hay trở vào đâu đó menu nào đấy thì ở phần redirect to này là trở về một cái page trong website của bạn hoặc là gì ân internal hoặc là or external url tức là chúng ta chọn ở đây thì nó sẽ trở về đâu nó sẽ trở về trở về một đường link bất kỳ nhé trở về một đường link ở trên website ví dụ tôi sẽ vào một fanpage nó sẽ trở về cái cái phần nhắn tin ở trên gì fanpage các bạn nhé bây tôi vào cái phần uh, page của mình đây rồi tôi sẽ bấm vào phần uh, tắt gì đã nhắn tin này rồi tôi bấm vào đây tôi sẽ bấm vào đây nhá bấm phần mở bằng messenger thì các bạn copy đường link đường link này các bạn nhé hoặc là các bạn là xóa cái đấy đi này để m.me đúng không Đấy, xẹt cái này sao chép này thì bấm mở sang tab mới đây. các bạn xem nhá đó nó nó tự động là gì nó chuyển về cái chat phần tiệm chè này sau đó các bạn nhớ đi đi này m.me nhá gạch chéo cái ID của cái page này copy này đó sau đó tôi chuyển vào đây chuyển sang này tôi dán vào đây ta bấm phần lưu thay đổi này rồi đấy cách số 1 các bạn nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm F5 cái trang này rồi chúng ta bấm thử xem thêm một giỏ hàng ra nào đó là tự động chuyển đến gì tự động chuyển đến cái đường link trở ra bên ngoài rồi cách số 2 này là, các bạn vào phần à, sản phẩm đúng không tôi sẽ vào phần tất cả sản phẩm này tôi muốn nó tùy chỉnh từng sản phẩm nó sẽ trở ra bên ngoài đó thì các bạn bấm với tôi vào phần à, chèn bidac này bấm vào đây này bấm chỉnh sửa đây rồi bạn kéo xuống phần à, phần sản phẩm đơn giản thì các bạn chọn là gì à chọn là chúng ta sản phẩm bên ngoài tức là chúng ta sẽ cũng dán đường link đường link này đây tôi copy đường link này các bạn nhé copy này tôi bấm vào đây này dán vào đây nhé page này rồi nút nút nội dung bấm này à mua chè mid dark đúng không tôi bấm vào phần cập nhật cho bạn rồi tôi mở cho bạn xem nhá rồi tôi bấm vào phần à, sản phẩm này có hai cách các bạn nhé rồi sẽ bấm vào mua chèn bi các bạn xem này à nó sẽ trở về phần gì phần chat ở trên ở trên fanpage của mình đó thì có hai cách như vậy thì bạn có thể cài cho tôi cái plugin này này miễn phí đúng không để gì chúng ta thiết lập tất cả sản phẩm nó được trở về page của mình rồi setting này chọn gì link này đúng không đó dán đường, đường link uh, chat của page hoặc là zalo của bạn vào đây bấm lưu thay đổi thì tất cả các sản phẩm ở trên gì cái website này khi bấm nút đặt hàng thì nó đều trở phần phần chat với tiệm trẻ này Đấy, sản phẩm của các bạn đó, để các bạn gì các bạn chat khách hàng nó dễ hơn thay vì gì đặt thì nó đi ở email như vậy là tôi hướng dẫn các bạn đó là gì cách mà chúng ta tùy chỉnh cái nút đặt hàng khi khách hàng bấm nó sẽ trở đến một cái website nào đó hoặc nó trở đến gì đường link bên ngoài hoặc trở đến phần chat ở trên phần phần Facebook của bạn hoặc là trở đến Zalo của bạn và anh chị thấy video này hay giá trị thì à, vui lòng bấm đăng ký kênh của tôi hoặc là anh chị em là muốn tham khảo những cái plugin hỗ trợ cho anh chị về làm website hoặc là team làm website thì anh chị có thể vào cái đường link của tôi là tabi.edu.vn sau đó là anh chị em mình vào phần shop này các bạn muốn mua theme hoặc là mua gì mua cái plin nào đó giá tốt các bạn nhé thì tôi đã gì là mua tất cả những plin ở bên nước ngoài đấy thì là và tôi về tôi hỗ trợ những anh em làm website từ Việt Nam hoặc là những người làm marketing để có thể tham khảo ở trên đây các bạn nhé tôi bán với giá đang là gì ưu đãi cho anh chị em rất nhiều để hỗ trợ các bạn làm web hỗ trợ các bạn để giảm được chi phí trong khi các bạn đầu tư vào làm một cái website một cái hệ thống nó phức tạp hơn cuối cùng là chúc anh chị à, thành công xin chào và Hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi